thì sổ số miền Nam của chúng ta hôm nay mở thưởng có ba đài tiên Giang, Kiên Giang và Đà Lạt anh em ạ. Thì ở đài tiên Giang đau giải tạm xuất hiện cho anh em 102 giải đặc biệt có dạng 916 813 anh em nhé. Và ở đài Kiên Giang đau giải tạm xuất hiện cho anh em con 90 và giải đặc biệt có dạng 72 7926 34 anh em nhé. Và ở đài Đà Lạt đau giải tạm xuất hiện cho anh em con 19 và giải đặc biệt có dạng 864 922 anh em nhé. Đấy là về giải đau giải tạm với giải đặc biệt anh em ạ và bây giờ thì mình cũng sẽ tới với những con số lô tô xem ngày hôm nay có những gì để anh em từng bừng thẳng lời được nhá thì ở đai tiên giang của chúng ta ngày hôm nay từ đầu khống tới đầu chỉ thì đã có đầu ba được cắm hoàn toàn anh em ạ và đầu khống của chúng ta thì giá khá là nhiều anh em nhá đấy và ở đai kiên giang của chúng ta thì ngày hôm nay từ đầu khống tới đầu chín thì đã có đầu một đầu hai và đầu bốn đã cắm hoàn toàn anh em nhá và tiếp tục đầu khống cũng giá khá nhiều ạ và ở đai đà lạt của chúng ta ngày hôm nay từ đầu khống tới đầu chín thì có duy nhất là đầu năm đã cắm hoàn toàn anh em nhá đây là cái kết quả sơ bộ về sổ số miền Nam của chúng ta ngày hôm nay thì cũng uh, xin được uh, chúc mừng uh, anh chị em nào mà ngày hôm nay đã được may mắn đã được chiến thắng được sổ số miền Nam của chúng ta ngày hôm nay em nhé thì cũng bảo anh em là luôn luôn giữ vững được cái sự may mắn của mình để ngày càng thẳng lời từng bừng và thực giờ hơn anh em nhé có đề tới với cái bài chốt sổ cho anh em tham khảo chơi cho ngày mai ngày 20 ngày 30 tháng 3 năm 2020 thì mình cũng sẽ điểm sớ lại cái kết quả ở trên video ngày hôm qua để đưa lên cho anh em tham khảo nhé cái trước mắt anh em là giao diện chỉnh của kênh soi cầu miền Nam của mình đấy thì mong anh em xem video để lại cho kênh một nút like một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như để à, <clears throat> cập nhật được những cái video mới nhất của kênh soi cầu miền Nam của mình nhé còn à, tới với cái video ngày hôm qua đã đưa lên cho anh em tham khảo những con số thì để mình kiểm tra lại xem ngày hôm những ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được những gì anh em nhé đấy ạ thì ngày hôm qua đã đưa lên cho anh em tham khảo ở đai Tiên Giang đồng thủ lỗ 14 cặp sóng thủ lỗ 6776 ở đai Kiên Giang đồng thủ lỗ 54 cặp sóng thủ lỗ 2332 anh em nhé ở đai Đa Lạt là con đồng thủ lỗ 81 và cặp sóng thủ lỗ để là 0330 và ở bao lô ba đai là con 74 và chiến đạo ba đai là 74 91 anh em nhé thì để mình kiểm tra lại xem ạ thì ngày hôm nay ở đai Kiên Giang của chúng ta ở đai Kiên Giang của chúng ta còn đọc thủ lỗ 14 thì rất là tiện anh em nhé đọc thủ lỗ 14 của chúng ta nó về lộn sao lên 41 và 13 anh em nhé đấy rất là đáng tiếc cặp sóng thủ lỗ 6776 của chúng ta thì ngày hôm nay cũng không được chuyển thẳng được đấy nó về lộn sao sáng đài Kiên Giang nhé đấy rất là đáng tiếc còn ở đai Kiên Giang của chúng ta ngày hôm nay là con đọc thủ lỗ 54 quân đồng thủ lỗ 54 ở đây Kiên Giang chúng ta cũng đã chiến thắng được quân đồng thủ lỗ 54 rồi anh em ạ à. đấy ngay ở giải G1 nhá và cặp sóng thủ lỗ 2332 thì cũng à, 2332 của chúng ta thì ngày hôm nay cũng không được chiến thắng được đấy chúng ta ở đây kiên trang chúng ta đã chiến thắng được quân đồng thủ lỗ 54 anh em nhé con tới về đa đa lạp con đồng thủ lỗ 81 thì đầu tảng của chúng ta thì có xuất hiện con uh, à, 84 anh em ạ đấy <clears throat> và 84 hai nháy còn cặp sáng thủ lô 0330 thì chúng ta cũng đã rất là tưng bừng rực rỡ đã chiến thắng được hai hai nhảy con 30 nhá hai nhảy 30 ở Đài Đà Lạt của chúng ta ngày hôm nay đấy rất là ok với cặp sóng thủ lô 0330 ở Đài Đà Lạt và cặp sóng thủ à, và bao lô ba đai là con 74 anh em nhá bao lô ba đai 74 thì cũng rất là ok rất là tưng bừng rực rỡ chúng ta đã chiến thắng được con 74 ở Đài Đà Lạt anh em nhá đấy chắc tiếc là con chim một của chúng ta thì nó về lột sao về chỉ này em nhé <clears throat> con chim một để có thể là chiến thẳng luôn được cái chiến đạ bá đai nhưng mà nó về lột sao là về con chỉ này anh em ạ rất là đáng tiếc thì uh, chỉ về luôn ở đầu đầu giải tạng của đai Đà Lạt anh em nhé thì ngày hôm nay ở trên video của chúng ta thì đã chiến thẳng được đồng thủ lô 54 đấy cặp sóng thủ lúa 0330 và bao lúa ba đai là con 74 anh em nhé thì xin chúc mừng những anh em nào hôm nay đã tham khảo được những bộ số của mình đưa lên ở trên kênh ngày hôm nay em nhé và bây giờ thì mình cũng sẽ <coughs> tới với cái bảng chốt sổ cho anh em tham khảo chơi cho ngày mai ngày 30 tháng 3 năm 2020 em ạ thì sổ số miền Nam của chúng ta gồm ba đai, thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và Cà Mau anh em nhé thì ở đai thành phố Hồ Chí Minh anh em tham khảo cho mình con đồng thủ lô 86 cặp sóng thủ lô 3773 và ở đa đông Tháp là con đầu thủ lỗ 71 Cặp sóng thủ lỗ 2992 anh em nhé <clears throat> Ở đa Cà máu là con đầu thủ lỗ 42 với cặp sóng thủ lỗ 1881 anh em ạ Và bầu lỗ ba đai là con 7 Con 57 với chiến đá ba đai là 7 5741 anh em nhé Đấy là bộ sổ Toàn bộ bộ sổ mà mình đưa ra dự đoán cho anh em tham khảo chơi cho ngày 17 30 tháng 3 năm 2020 thì anh em cân nhắc kỳ lượng anh em em nào trung máu kết câu kết keo thì à, xác định vào tiền nhé vâng ạ thì uh, cuối cùng thì cũng mong anh em xem video thì để lại cho kênh một nút like một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh em nhé chúc anh em và chúc tất cả chúng ta ngày mai sẽ rực rỡ từng bừng rực rỡ chiến thắng với những bộ số mình đưa lên cho anh em tham khảo nhé vâng xin chào anh em và hẹn gặp lại ạ chúc anh em và gia đình có một buổi tối thật là vui vẻ thật là hạnh phúc nhé